mà thôi mà xin lỗi mà giỡn giỡn à rồi rồi rồi rồi rồi quay quay quay đây quay qua đây quay qua đây quay qua đây à, tôi xin giới thiệu với mọi người đây chính là Camui xinh đẹp nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft được chưa <laughs> trời ơi Trời ơi Ok bạn ơi Thì ngày hôm nay nè Mình đã mời ờ, gọi là một số thành viên của Hero Team vào trong đây Để quay chung với mình một cái video mini game mọi người ạ à. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi ừ. mini game gì đây Mấy bạn có biết không Biết không Trời ơi mình không nói sao bạn biết được đúng không Không các bạn đi đời chắc bạn cũng biết rồi Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi à, Chơi gì ta sẽ tôi tiện tôi quên nghe. À rồi hôm nay chúng ta sẽ chơi đuổi bắt nha mọi người nha Đấy đây là một cái trò chơi tuổi thơ wow. đó nhưng mà khoan từ mọi mọi người xếp hàng ở đây mọi người xếp hàng ở đây ừ, trò dạ, chơi dạ. đuổi bắt hôm nay không phải là một trò chơi đuổi bắt bình thường đâu mà đuổi bắt hôm nay sẽ là đuổi bắt một hai ba biến hình cùng chiêu đó ờ, mấy bạn thấy gì chưa thấy gì chưa đố mấy bạn trời ơi sao tự nhiên tôi không thấy cái đầu tôi đâu hết ta chắc tôi cho cho tôi cao quá bạn ơi <laughs> đó mấy bạn thấy gì chưa đố mấy bạn đây chính là nhân vật gì nè có bạn nào đoán ra được đây là nhân vật gì không nhớ mình xuống dưới cho phong biết nhau bạn nào mà đoán đúng đây là nhân vật nào thì phong sẽ thả tim thả tim cho bạn đó nha đó ờ, các bạn nào biết không đố sim với sạm đây là nhân vật gì Trời ơi, nhìn là biết liệu tôi còn làm nhà an toàn chống cái ông này luôn bạn. Ok, Quá cái gì mà Doraemon ông nội sao vậy sao biết thằng cừu vậy chuyện mà đứng nghe này luôn mà đây là nhân vật gì thánh thần thật sự tôi à tôi nói tôi cho tôi trả lời đúng không ờ ừ, sao em nói đi đây là gọi là ông thầy mà gọi là Bolly đúng rồi các bạn ơi đây chính là thầy Body nha và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trốn <laughs> tìm à không nhầm phải trốn tìm quên đuổi bắt nha mọi người và thầy giáo Body sẽ gọi là là người gọi là đuổi theo chúng ta và bắt chúng ta lại nha đó đây là một cái tựa game đây một cái tựa game đang rất là hot ở trên mạng luôn và mình thấy cái tựa game này khá là hay cho hôm nay mình đã cho nó vào trong Minecraft ở trong game ở trong game của cái game thầy body này á thì thầy cũng đuổi theo chúng ta và trong minecraft thì thầy cũng sẽ đuổi theo chúng ta nha các bạn nha đấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi trò đuổi bắt như thế nào thì bây giờ mình sẽ giải thích luật chơi cho các bạn nha thì ở đây nè bạn mình có để một cái máy rút thăm và trong cái máy này á là có màu của Cairo nè màu của Simi màu của Phong màu của Camui và màu của Sammy thì bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để coi coi ai sẽ là người gọi là đi đuổi bắt nha mọi người nha thì những người mà gọi là không bị trúng á thì sẽ phải sẽ phải chạy còn cái người mà bị gọi là trúng là là cái người phải đuổi đuổi á thì sẽ phải biến thành ông thầy body để đuổi theo chúng ta để bắt chúng ta lại bạn hiểu không nhưng mà tất nhiên rồi một người dí năm người thì làm sao mà đuổi kịp đúng không bạn cho nên ở đây mình đã chuẩn bị cái này nè đây các bạn biết cái này là gì không đây cái cây kiếm này để mình test thử cho bạn xem nha ôi bụp dạ. chết queo luôn thấy không thấy không thấy không nè rồi chết queo luôn mui đứa này mui đứa này không cái kiếm này cực kỳ mạnh luôn nha và những cái người mà mà chạy á là phải chạy thật là nhanh không thôi là sẽ bị gọi là cái người này dùng kia cái cái người mà đi bắt á mọi người chém một cái là coi như là thua là sẽ bị biến thành thầy boy đi và sau đó phải đuổi theo những người khác để bắt những, những người khác nữa các bạn ạ à. đấy nói chung cái trò đó chính là như thế và bây giờ thôi không giải thích nhiều nữa bây giờ mình sẽ vô mình chơi thử để cho các bạn sẽ hiểu cái trò này như thế nào nha ok và chúng ta cùng nhau bắt đầu chơi chơi nào let's go. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rút thăm nha mọi người nha Ok đây rồi bây giờ là để phong cho phong là người quay video cho nên phong sẽ xưng phong là người bốc thăm nha để coi ai sẽ là người bị chọn là sẽ đi bắt đây ok một hai ba Ôi Xin chúc mừng Camui Camui đã là người phải đi bắt Nè rồi ok bây giờ Camui biến thành ông thầy đi Nhanh lên Ok ông thầy đúng không Bây giờ đây ông thầy ơi Ủa mà sao ông thầy lùng quá vậy Gì kỳ vậy thì tôi ngưỡng chiều cao ai biết gì đâu à ông thì <laughs> ở đây nè mình đang có gọi là cái nút uh, lấy kiếm nè và nút bắt đầu nè bây giờ uh, mọi người bấm vô cái nút chạy chạy chạy chạy nhanh đi thì cái người chạy á, sẽ được gọi là cái đặc quyền là chạy nhanh nha ok bấm bấm vô bấm vô rồi Ủa, ok đây đấy thì chúng ta sẽ được chạy nhanh nè nhanh hơn một tí thôi đó ok còn ca mui sẽ là người người đi bắt nha một tí nữa ca mui đếm đến ba xong ca mui bấm chỉ bắt đầu nha mui ok rồi ok rồi rồi bây giờ à. để coi coi ai sẽ là người sống sót cuối cùng nha các bạn nha người nào sống sót cuối cùng thì người đó sẽ giành chiến thắng nha các bạn rồi okay. À, mọi người đã sẵn sàng chưa mọi người ơi cảm mọi người đã sẵn sàng chưa sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi nha rồi thì bây giờ camui sẽ được quyền đếm từ 1 đến 3 và bắt đầu đuổi nha mui chuẩn bị đếm nè ok chuẩn bị đếm nè một chạy thôi chạy thôi chạy thôi à quên tôi quên nói với mọi người nha là ở chỗ này nó có cái vòng bo nè cái vòng bo này nó sẽ thu lại từ từ từ á mà ai mà bị gọi là thu bị... nhanh dễ sợ luôn ai bị bị bị trúng vòng bo là sẽ bị mất máu à thua luôn nha ôi trời ơi cái gì vậy cái gì vậy thắng nhưng mà sao ông chạy nhanh vậy ta trời ơi tôi mới thấy hình như là ông thầy ông đuổi cây cái đôi sao mọi người ơi ơi nhìn kia nhìn kia bên này nè bên này nè luôn bạn ờ, ơi tội nghiệp ca mui quá bạn ơi ca mui rồi lùng vậy à làm sao ca mui có thể đuổi chúng ta nhanh được Ê, tội nghiệp ca mui quá trời ơi chủ này xịn mà Trời ơi, chỗ này xịn nè. Ê mọi người mọi người mọi người, bây giờ chúng ta <laughs> cà khịa đi tại chúng ta chúng ta chạy chạy nhanh hơn mà. Ngọt <laughs> quá. Đố mùi bắt được em, đố mùi bắt được em. Cô lạnh lách nào. Em giúp Trời ơi Yes Trời ơi ừ. Yes Cái gì vậy Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời Cái đó thua hả Sao cái đó thua nhanh vậy Không ờ, ơi chị mẹ Không ơi nhìn tôi Hình như dạ, là cây đó Hình như hình như là là cây cây cây cây cây đó cũng biết thành ông thầy vậy đúng không Biết còn cái gì nữa Ôi chạy chạy chạy trời ơi bây giờ là đến hai ông thầy lận các bạn ơi Hello cây <laughs> Rồi ok Chỉ còn mỗi phong cận và gọi là mèo Simmy thôi Để có ai là người giành chiến thắng đây Vô dạ, ông thầy đây Chị đánh, chị đánh Simmy đi để em đánh phong cận nha Mọi người Kiệm Làm sao mà đuổi tôi ờ, kịp ờ. mà đánh Trời ơi Nghĩ sao vậy Tôi không có dễ dàng tôi bắt vậy đâu Ủa khoan khoan từ Sim Sim thua đúng không Tôi với là Sim rồi chưa vòng bo thu lại nè nhưng mà phong chạy rất là nhanh cho nên là phong không không bị đánh nha các bạn nha <laughs> phong là người giành chiến thắng phong là người sống sót cuối cùng trời ơi của bắp của bắp mọi người trong đây vô duyên ê tính ra tôi thắng mà tự nhiên quýnh tôi là sao vậy gì kỳ vậy kệ tôi kệ tôi hết được không khó chèo <laughs> okay. khó chịu rồi phong đã được một điểm nha bạn nha và mấy bạn đã hiểu được luật chơi chưa bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo nha rồi ok hồi nãy là camui đã là người đi đuổi nè cho nên bây giờ cái lá thăm của camui sẽ được bỏ ra rồi ok bây giờ để xem người tiếp theo là ai nha mọi người tránh ra nè không có ai sẽ trúng sổ số ô Simi Trời ơi bạn ơi Simi chính thức gọi là từ Simi Yandere trở thành thầy body nha bạn nha <laughs> Ok Rồi bây giờ mọi người bấm vào cái nút cái nút chạy nhanh đi Mọi người sẽ được quyền quyền chạy nhanh nè không chạy nhanh ta gì kỳ nha, Simi à, không được chạy nhanh đâu nha Sim ừ. Rồi ok, bây giờ là Sim hãy đếm à, từ 1 đến 3 Sau đó là bấm nút bắt đầu nha Ok 1 ba bắt đầu Ủa gì kỳ Ủa gì kì kỳ Sim dễ lắm, Sim dễ lắm Trời ơi yên tâm đi simi không bắt được ai đâu mọi người Ủa, yên tâm đi bắt đầu chưa ba bắt đầu chưa bắt đầu rồi bắt đầu rồi á ok ok ok bây giờ tôi sẽ kiếm chỗ nào tôi núp mọi người ơi đó mình sẽ núp ở ngoài vòng vòng ờ simi với cay á em thủ này rồi thú này rồi rồi rồi bắt lên cay ơi cay ơi bây giờ hai đứa mình ừ. đi cà khịa sim sim simi đi cay sim ơi tôi sau lưng nè sau lưng nè sim ơi cày đâu rồi sim đâu rồi em em đang ở giữa nó mất nè giữa giữa giữa đây đây đây em lại chịu hỗ trợ đâu em nè không có hỗ trợ gì hết á chúng ta tạm dạ. dừng trong ngay phút chót này đi em ơi dạ, trong vòng một dạ, cái giây phút này đi có lẽ trước khi mình gọi là đánh hội nam mình phải thua hội cho em đã à bây giờ là phải chơi công bằng như vậy hiểu không em sam ơi chị có thể giúp em được không <laughs> em chạy chậm quá sim ơi không em lại chị không ai không có giúp gì ở đây không có chậm ở đây <laughs> chị chạy lùi nhìn này luôn không chị chạy lùi nhìn ngay luôn chứ Tôi xong xong bay mặt luôn Rồi xong Vậy là bây giờ chúng ta sẽ có hai ông thầy body Trời ơi chết rồi chết rồi Nguy hiểm nguy hiểm Bước hai người nào vậy Không ơi, hợp lý hợp lý hợp lý Hợp lý là có hay quá cay ơi đúng rồi đánh ca mui xuống đúng rồi hay Hãy tiêu diệt phong cực trước Ôi còn lâu nha Sam Còn lâu mới bắt được tôi nha Sam ờ, Ok Ôi nhưng mà đứng lên cao Cao nhìn mọi người chạy vòng Hai ông thầy bắt mình luôn bạn ơi Hai ông thầy bắt mình luôn Trời ơi định quá định quá Phong Phong vip rồi quá bạn ơi Phong bắt yeah, mình đang đứng trên cây Mình đang đứng trên cây Đừng quên lên Trên cây mình đang đứng trên cây Đừng quên lên <laughs> rồi xong <laughs> luôn trời ơi mình thua rồi ủa cay cay thua luôn hả mui mui rồi mui chơi xấu mình bạn ơi mui chơi xấu mui đã mui mui mui mui gọi là xô mình ơi hồi nãy tính ra bạn cũng xui ca mui luôn á hồi hồi hồi nãy hồi hồi nãy bạn dạ. bạn cũng là người sô ca mui luôn cay ôi trời ơi mày biết không show ok đây là dạ. trả đũa cho coi bây giờ chúng ta đã xong màn hai rồi nha các bạn nha và người giành chiến thắng đó chính là ca mui dạ. hay quá mui ơi rồi ok được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo nha mọi người Trời ơi bạn ơi từ nãy giờ chơi mà hồi hộp muốn chết luôn á Mình được một điểm ấy nè cao mui được một điểm ấy nè Tôi không chịu nên tôi muốn tôi phải là người cao điểm nhất mấy bạn ơi Đó ok bây giờ tôi sẽ chơi coi à, từ từ từ từ từ từ cho tôi gạt đông tôi nghi ngờ Ông dùng kỹ thuật hacker gì đó Ông làm gì đó máy đúng không để làm tôi làm có được rồi ok Sam gạt nút đi Rồi giờ tôi gạt nút nhà thấy nào ông Phong cực tivi cho mà xem Trời ơi ông sống lỗi này là chắc chắn ông Phong cực tivi à, dạ. Cái đôn rồi ok <laughs> bây giờ Kairon sẽ là người <laughs> sẽ Kairon sẽ là người đuổi nha bạn nha ok Kairon sẽ là nó thầy nè rồi thầy này nào á thầy này do đầu to mà chỉ dân thân như tôi sẽ không thể nào tha tôi sẽ không bao giờ tha cho mọi người đâu ok ok được rồi vậy bây dạ. giờ Kairon hãy đếm đi và bấm bấm nút bắt đầu nha Tôi cho mọi người 5 giây luôn nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 là hơi lâu luôn rồi đó 6, 7, 8, 9, 20 Tôi cho mọi người 20 giây để chạy rồi đó Rồi ok giờ okay, đi à Bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ này đó xa xa ở ngoài vòng bo nữa bạn Ở ngoài vòng bo càng xa thì càng tốt mọi người ơi Ủa? Ủa? <laughs> Sao tôi không thấy ai hết trơn vậy Tôi cười lên tôi không thấy ai hết Ủa, cười, cười vậy cười Ủa, Ủa đồ tao xong thế này Tao xong thế này Mọi người đi trốn hết rồi cay ơi Ủa vô tiền ra hết trơn Ai mà cho người ta tận 20 giây làm chi À mà mà bay nè Sao thì tí nữa dòng bo nó cũng thu lại thôi đấy mà Tôi à tôi cảnh báo Kairon nha Ủa, là không thấy cay vậy Ủa, là không đã phong phong vậy Là không có được nhường mèo mèo mèo simi đâu nha cay Phải đánh hết nha cay Ủa chứ rồi trong cuộc chơi của chiến lần này không được đem chuyện tình cảm vô đây được được được được được được quá được được được hào hán yên tâm đi cây một tí nữa dòng bo thu lại là mọi người cũng xuất hiện à à quên phong cận rồi phong cận đang chạy ở trên cây lên đây lên đây bắt mình hộ bạn ơi lên đây bắt mình hộ bạn ơi <laughs> thì giáo thì giáo mập quá lại quay không ờ, phong phong ơi phong ơi vòng bo này không thu nha vòng bo này không thu nha ủa cái bấm bắt đầu chưa vậy gì là biết chưa <laughs> <laughs> Yeah, yeah, yeah, yeah, cấp pro, giờ mình mới ấn lên cấp pro Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Trai ơi, mình ở chân cây nè, đuổi mình hộ Cây ơi, bắt mình hộ, quyên hộ Ủa gì á? Này vô á, là mình bắt bạn liền nè Ôi, ơi ơi Ê, Kai ơi, để mình đi rồi nè Kai ơi, mình đằng sau lưng mày nè cay ơi Ủa đâu rồi, ủa đâu rồi Ủa giờ đây, đây Bóng mới, mình chạy tới liền nè cay ơi, đuổi mình hộ, cay ơi, đuổi mình hộ Trời ơi, chị chậm quá cay ăn cho nhiều vô, mập quá chị không nổi Nè, Kai Được, được, được, được Nè, mình đứng lại cà khịa nữa Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi rồi chỗ để <laughs> rồi bắt Ê what's up bro Bạn đã sai làm khi bạn đứng lại rồi Mình đã gần bạn lắm rồi Gần thì sao Gần thì cũng đâu có đuổi được mình đâu bạn Em theo thôi chị em theo thôi Ủa chứ em đang điên đang đang điên Ê, đâu ta Con bò Con bò đấy nó Con bò giữ mình lại Trời ơi cái gì Bro ơi Bro ơi Chị em theo thôi Theo thôi Sam ơi nè Sam ơi đứng lại Sam ơi Đứng lại Sam ơi người phải theo tôi chứ đứng coi phim mà này đứng coi phim mà mọi người bình tĩnh tôi đang chơi chiến thuật tâm lý thôi cái đó rồi sao lại kia? Dạ, sao lại kia? rồi xong mèo simi đã thua sai rồi đấy hả một chị tự sai rồi đấy hả một chị tự e muối này rồi xong ca mui cũng thua luôn chị tự em không biết bắt cô hả chị hả hả phong rồi phong đâu Simi vẫn chưa cái điểm <laughs> Ok bạn mình giết được bạn là vui rồi <laughs> được rồi chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo mọi người let's go rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp coi người tiếp theo là ai nha các bạn nha hey. giờ chỉ còn hai con người thôi rồi xong chốt đơn trời ơi là tôi luôn bạn ơi à. Ok thôi không sao không sao Được được <laughs> Bây giờ tới lượt tôi đúng không Lấy kiếm nè Rồi ok tôi biến thành ông thầy nè rồi ok Đấy Mình đã biết anh thầy bạn ơi Lần này mình sẽ là người đi đuổi nha Ok rồi Không ơi không ơi không ơi không ơi Gì Tắt cho cái nè À ghen ghen quá Dám tát mình luôn bạn ơi Nè học sinh ngoan nè <laughs> Ok được Mọi người sẽ thấy một cái toilet ở giữa trường học Mọi người chuẩn bị nha Bây giờ tôi bấm bắt đầu nè Một hai ba bắt đầu rồi ok bây giờ nha bạn mình sẽ nhắm những cái người mà đã có điểm chẳng hạn như là sammy nè với lại camui nè để mình đánh trước Thôi kỳ vậy ờ. tại vì tôi không muốn ai cao điểm hơn tôi hiểu không đây sao bạn sao bạn con chim nó có làm gì đâu mà sao bạn đánh chim vậy cái gì kỳ vậy đánh nó được không đúng là đủ áp không nè giờ tôi đi ong luôn nè con ong nè bên này có con dán hình như tôi nhớ bên này có con dán tôi qua đánh dán rồi trong coi <laughs> trời phong cận đang gọi là vâng thì các bạn các bạn có thể thấy đây là phong cận đang chạy về hướng của trường học đấy rất căng thẳng à thấy cây ron trên cây gì nhá hello mới sụt rồi hello ui lên cao vậy mình xuống tiệm cáp c cho bạn dễ bắt tí nha <laughs> cái gì à. dữ vậy trời Đồ, à, cái đó hết ở nhà các mũi à ui phong vừa lên là cái lần vừa xuống cười dễ sợ chứ bạn đừng bị bắt bẫy rồi <laughs> bạn ơi mình lên để cho bạn xuống á bạn trời ơi <laughs> ủa sao mình bị đứng nữa sao mình đứng ra rồi xong crash game luôn đừng nói oh chuyện <laughs> múa bài đường cho phong ơi <laughs> nay gọi là xong kiếm hợp mít đi cay, đây có thể đâu nhờ mình phải suy nghĩ uh, ờ, mui có dạ, thể đâu mình ta mình tài quá mọi người ơi dạ tôi là tôi dạ. nghĩ rằng là hội chị em đang gọi là dùng cái người ờ, ta cái hiệu ứng nằm xuống á cai sẽ núp ở chỗ nào đó chẳng hạn mày yên tâm đi dòng bo sắp vườn lại rồi nốt bạn ơi vương cai nốt, à cũng là một ý siêu siêu à cao ơi để mình đánh Sammy đánh Camui trước đánh đánh, đánh Camui với lại là Sammy thôi tại hai người đã đã, đã có điểm rồi ok rồi ok ok Sammy nè Simmy nè <laughs> đánh Camui trước đánh đánh, đánh Camui với lại là Sammy thôi tại hai người đã đã đã có điểm rồi rồi Sammy win luôn rồi Sammy win rồi ủa ủa khoan à quên sao <laughs> ao game sẵn đó ủa vậy kỳ vậy sao sao ao game sống vào lại gì kỳ ơi trời nó bị rát luôn trời ơi ok bạn ơi yeah thắng tiếp không không không mày này mày này là coi như là sam không thắng nha tại vì tại vì sam bị ao game mà cho nên bàn này sẽ quyết định là simi sẽ là người thắng nha bạn ok Ủa vậy là cay phèn nhất cay không có điểm Cay phèn nhất cay không có điểm đâu cần có điểm đâu Cay chỉ cần là thầy giáo bắt đi cay đi bắt đầu mọi người là được rồi Ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau Đến với trận tiếp theo nha mọi người Sami nè Cái gì vậy Quay đúng cay đúng Gì vậy Gì vậy Gì vậy Sam tính đánh cao mùi nhưng mà tự nhiên cay ra chết thảm cay đen con cay đen muối trong lòng này cái chết rồi ok mấy bạn ơi và người cuối cùng đi bắt không ai khác đó chính là Sammy rồi ok à, Sammy biết là hay chắc chắn một điều là Sammy sẽ không bao giờ có điểm Đâu, à. đừng gì kỳ vậy Gì mà chù người ta chù éo vô duyên vậy Trời trời, bà này Sam là không được chị nhanh đâu nha, Sam uống sữa vô Không được chạy nhanh Uống sữa, cho ly sữa, cho ly sữa không? Cho ly sữa, cho ly sữa em em có ly sữa này đây, có here Đâu Ăn đi, ăn đi, ăn Cho cho chị cái sữa gì mà mình mạnh đánh mà đánh được người em Sữa gì mình mạnh Rồi, mấy em, mấy em chuẩn Thủy chưa? Thủy gọi là ờ, body để bắt cái đầu mấy em nè Thầy ơi, ok, ok, okay. rồi Quán cáp sơi nè, em thách thầy lên luôn á Bây giờ là Sam đếm ờ, từ 1 đến 3 và bắt đầu nha Rồi, một hai ba Chạy nè Rồi, để coi học sinh rồi để coi học sinh Thôi em ơi, em sao như vậy thầy Bắt rồi, đó sao thầy, thầy, thầy thấy em học sinh gì cầm kiếm vậy nha Thì ừ. cày vậy Đâu, em đang bán kiếm Thầy ơi,

Trời ơi, ông thầy này biết uh, bắt cua bám tường luôn bạn ơi Chưa sao Em thầy là sai rồi Rồi xong rồi, chết không rồi Không bị kẹt ở ở, ở trong nhà Sido rồi Bám tường lên Phong yeah. ơi, bám tường lên Nhà Sido xong ơi Đâu, đâu, nhà Sido đã No, no Đập, đập nhanh lên, đập nhanh lên, đập nhanh lên, đập nhanh lên, đập nhanh lên Chạy Trời ơi, không kịp bắt Thầy ơi, em đang ngồi đây à thầy ơi Này nha, ai cho em đi vệ sinh trước mặt thầy Hả? em vô gì vậy lên đi thầy lên quỷ mẹ đi thầy ơi Tôi bắt em học trời, cà khịa tôi vừa mất tôi về đó cứu em về trời Trời ơi tức quá bạn ơi Vậy thì cuối cùng mình vẫn không phải là người giành chiến thắng à, à, à, Mà người chiến thắng chính là ca muối Dạ dạ dạ dạ ấu dạ ok yeah. bạn ơi sammy thù dai quá mình cà khịa sam có xíu sam đuổi mình giết mình trời cà khịa xíu xem lại video đi cà khịa hơi bị nhiều quá trời ok nhưng mà mình bắt cua đỉnh quá sao không bắt được bệnh bạn ơi à, ok để mình bật mí cho mọi người biết là thật ra nãy giờ mọi người đi qua mình rất rất rất là nhiều lần nhưng mà mọi người không biết á thôi không quan tâm đâu chị không giờ, giờ là chị thắng rồi bây giờ chị dạ. thắng rồi không còn không còn ý nghĩa gì nữa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 Đô Diamond <laughs> Ok tạm biệt Hello team, hello team